chấp mà hình như hồi qua là gần ra sân hình như chấp 1.5 anh em thì cái trận này U20 Hàn Quốc đã ăn với cái tỷ số là 4-0 mình cho anh em nằm U20 Hàn Quốc nằm tài rồi nằm U20 Hàn Quốc hiệp 1 nữa thì anh em hồi qua trận này anh em đã húp full 3 mã kèo trong cái trận này rồi còn cái trận Real Madrid này thì mình uh, cho tất cả anh em nằm Real Madrid thì cái trận này anh em gãi một kèo nha anh em chỉ có gãi một kèo là Real Madrid thôi tại vì xui anh em đen thì mình chịu thôi, tại Real Madrid vô trước nhưng mà lại bị diệt dị Benzema không tính bàn thắng bởi vậy mình mới thua thì ờ, đen thì mình chịu thôi anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một trận U20 nữa tại vì mình đang đỏ về cái trận U20 nên mình nhận định U20 nhiều cho tất cả anh em để anh em về bờ sớm nhất có thể nha thì anh em nào mà đang xem muốn quan tâm đến cái vấn đề mà anh em chơi được nhiều kèo và những cái kèo chất lượng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đó là 0937 072613 à, hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một trang và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em nhận được nhiều kèo hơn để anh em có thể về bờ một cách ừ, nhanh nhất có thể nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 Việt Nam và U20 Qatar nha thì hiện tại trên bảng uh, hai này gặp nhau vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 3 nha anh em thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng Hiện tại là Iran đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng Khi đó là trận vừa rồi là Iran ăn Qatar với cái tỷ số là 1-0 Trong khi đó Việt Nam ăn Australia với cái tỷ số vẫn là 1-0 thì Việt Nam đang đứng đầu bảng thì Úc trận vừa rồi Úc chấp Việt Nam tới là 1,25 nhưng mà cái trận này Qatar đang ngang tầm với thằng à, Việt Nam bởi vậy trận này Việt Nam có cơ hội vươn lên đầu bảng lắm đó nè thì anh em sẽ coi qua cái lượt sơ đấu gần nhất của hai đội luôn nha thì anh em thấy Việt Nam trong cái Việt Nam trong cái lượt trận gần nhất thì Việt Nam anh em cũng thấy Việt Nam vừa thắng uh, Úc U20 Úc nha trên cái lượt uh, đầu tiên của bảng B luôn nha anh em và trong những lần trước đó thì à, mình đã nhận định cho tất cả anh em rồi cái phong độ U20 Việt Nam toàn gặp những ông lớn không anh em thấy thua toàn những ông lớn không đúng không nè thua U20 Argentina thua U20 Hà Lan thua Pháp rồi thua Honduras còn trong khi đó anh em thấy bên phía Qatar thì cái phong độ của Qatar nhiều khi còn kém hơn Việt Nam nữa anh em mình còn hòa được New Zealand còn trong khi đó Hà Lan à, Qatar nó chỉ thắng được uh, Comunidad chỉ có thắng đúng một uh, đội thôi còn nhiêu là toàn chín trận còn lại là U20 Qatar toàn thua bởi vậy cái trận này anh em có thể tin tưởng và vào nằm vào U20 Việt Nam được nha thì Việt Nam trận này Việt Nam đang đá rất là hay lứa trẻ của Việt Nam đang đá rất là hay U20 đó rất là hay nha anh em anh em trận rồi anh em có xem thì anh em cũng biết thì cái trận này mà cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra đó đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là U20 Wata chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái cửa là của Việt Nam được cộng 0.5 và anh em nằm thêm một cái mã tài 2.5 cho mình thì cái tặng này mình dự đoán Việt Nam sẽ ăn tầm 21 thì mình khuyên tất cả anh em hãy đi theo mình cái mã kèo này nha thì anh em nằm kèo dưới và anh em nằm kèo tài tại vì lợi thế của thằng à, Wata là nó quen khí hậu bên UB cái tăng thôi lợi thế của nó là chấp chỉ 0.5 nhưng mà 0.5 thì đối với Việt Nam cũng chả có nghĩa lý gì hết anh em anh em thấy trong trận rồi Úc nó chấp tới 1.25 nhưng mà Úc đá còn nhiều khi chịu không nổi Việt Nam nữa trong khi đó Qatar nó chỉ chấp 0.5 0.5 thì nhiều khi Việt Nam nó sẽ ăn tầm 20 30 luôn hoặc là 21 anh em. Thì anh em cứ tin tưởng mình, anh em vào kèo U20 Việt Nam được chấp 0.5 và anh em nằm cái mã tài cho mình còn kèo hiệp một kèo góc kèo rung gì á mình sẽ cập nhật trực tiếp trên nhóm cho tất cả anh em thì mình sẽ vào cho anh em xem cái trận vừa rồi là bao nhiêu quả góc nhưng hiện tại cái giải này cũng vẫn có góc cho anh em đánh luôn nha thì mình vào cái trận gần nhất của uh, um, U20 Việt Nam với Úc luôn nha nha anh em đây trận vừa rồi hình như là tầm 10 quả góc hay sao anh em nè đây trận vừa rồi là góc góc là tới 10 quả 7 quả góc nghiêng về các cầu thủ Úc luôn thì anh em có thể vào cái mã tài gốc trận này được nha thì trận này qua ta nó cũng hơi yếu nhưng anh em có thể vào cái mã kèo qua ta chấp vào kèo kèo Việt Nam được chấp góc cũng được nha đó là cái phần nhận định của mình mình cho tất cả anh em kèo anh em nào mà tin tưởng mình thì anh em cứ hãy theo những cái kèo mà mình đưa ra trong cái những cái trận U20 châu Á này thì bữa giờ anh em xem anh em cũng biết rồi trong những trận U20 châu Á này thì mình nhận định bữa giờ chưa có gãi kèo nào nha anh em thì bởi vậy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 thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi để anh em có thể chơi được kèo gốc kèo thẻ kèo rung anh em đánh trên dưới anh em chỉ có đường thua anh em đường lỗ lai là nhiều một anh em thua hai mâm hai là anh em lỗ lai like. bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký trang anh em xả kèo rồi còn được giống như anh em đánh ở ngoài anh em chỉ có đường là anh em đánh xong anh em nằm anh em gồng chờ tỷ số anh em tính tiền thôi chứ anh em không có đường uh, xả kèo được nha bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang anh em chơi anh em có thể xả kèo được cái đó là lợi thế cho anh em đó anh em nào mà đang quan tâm về cái vấn đề mà vào nhóm chơi cùng mình để đăng ký một cái trang chơi cho nó hiệu quả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình hoặc telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em luôn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận U20 Việt Nam và Qatar thì anh em nào đã xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt like và một lượt đăng ký kênh luôn nha anh em để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau